Xin chào mọi người, xin chào các mẹ à, Mình là Thúy Hạnh, còn đây là bé suti, Bé suti nhà mình hiện nay thì đang học ở một trường quốc tế Nhưng mà gia đình thì cũng vẫn là mời gia sư về à, dạy thêm ở nhà Để cho bé bổ sung thêm kiến thức à, Rồi à, có một lần cô gia sư gọi riêng Hạnh ra bảo là Chị ơi, bài hôm nay em đã dạy suti cả tuần rồi Nhưng mà hôm nay em hỏi lại bé lại nói là con quên rồi, con chẳng nhớ gì cả <laughs> Và em thấy là bé không có tập trung học rồi à, rất là hay quên để em sợ là bé hơi khó để tiếp thu kiến thức ờ, mỗi lần con ngồi vào bàn học thì con lại không có tập trung này rồi cứ 5-10 ờ, phút thì lại làm việc riêng nên là mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc học nữa à, Hạnh và anh Khang nghe thấy thế thì rất là lo vì không biết là liệu ở trường con có bị như vậy không và có kịp uh, theo kịp các bạn hay không Um, Thúy Hạnh thì không biết là có nhiều bà mẹ đang gặp tình trạng giống như là sư ti nhà mình hay không nữa à, Hạnh bản thân Hạnh nhá, thì làm thử rất là nhiều phương pháp nhưng mà con thì cũng không có tiến bộ được nhiều lắm à, khoảng thời gian đó thì Hạnh cũng thử áp dụng một số các cái phương pháp dạy con một cách à, khoa học này và thậm chí là mua các cái thực phẩm chức năng để giúp bổ não Tuy nhiên thì à, kết quả cũng không được khả quan cho lắm. Tình cờ một lần à, lướt web ấy thì Thịnh tìm thấy sản phẩm cốm trị não G-Brain. Đây, đây là sản phẩm cốm trị não G-Brain. À, hình thấy là sản phẩm này thì cũng được khá nhiều các chị em đã và đang dùng thử lại có phản hồi tích cực trên fanpage Ngoài ra thì à, Hạnh cũng có xem đoạn phóng sự trên kênh VTV1 của nguyên giám đốc trung tâm khám dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đó chính là bác sĩ Lê Thị Hải, nói về công dụng của cốm trí não thì đây lại là đúng vấn đề mà sư ti đang gặp phải ừ. <laughs> nên là hạnh rất là mừng à, bản thân hạnh cũng là người khá là kỹ tính nên là khi mà chọn lựa các cái thực phẩm À, bổ sung liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con thì ờ, phải đảm bảo chất lượng này và sự an toàn thì hạnh mới quyết định mua về để cho con dùng à, từ sau khi mua về thì ngày nào hạnh cũng cho bé dùng thử là dùng hai gói đều đặn sư ti ha ừ và khoảng sau 2 tháng sử dụng sản phẩm thì bây giờ Thụy Hạnh thấy khá là bất ngờ khi mà Suti thì ngồi tập trung lâu hơn này và nhiều khi là à, mẹ còn phải nhắc Suti là thôi con ơi học đủ rồi <laughs> đó bây giờ là bé còn còn còn còn chăm học hơn nữa thế nên là mình thấy rằng là rất là à, vui à, và một điều đáng mừng là con không có quên lời mẹ dặn con không có nhớ trước quên sau nàng này ngày xưa cả nhà suốt ngày trêu nàng là là gì sư tinh <laughs> đấy tự con phải nói là bị mẹ trêu là não cá vàng thôi tại vì học trước quên sau hoài à và bây giờ thì bé không có quên lời mẹ dặn này và khi nhắc lại các kiến thức cũ thì con cũng nhớ ngay và cô giáo cũng nói là con đã tiếp thu bài giảng à, nhanh hơn trước rất là nhiều à, không còn tình trạng mà gọi là quên quên nhớ nhớ nữa đây là hạnh cũng thấy là yên tâm hơn nhiều lắm luôn á bây giờ à, mình sẽ đọc thêm một chút về cốm trị não nha rồi cốm chi não á, thì ờ, ở đây là sẽ được sản xuất theo dạng ờ, gói như thế này này à, rất là thuận tiện khi mà các con đi học hoặc là đi chơi xa các con có thể cầm theo được một hộp mà sản phẩm như thế này thì có tất cả là 30 gói à, rất là thoải mái để sử dụng các bạn ạ mà cách sử dụng cũng rất là dễ dàng à, có hôm thì hạnh cho bé ăn trực tiếp này hôm thì hạnh à, trộn cốm này với bữa sáng hoặc là hòa với nước rất là tiện lợi à, và đặc biệt ý là sư ti rất thích ăn sữa chua sư ti ha ừ. <laughs> ừ nên là mẹ hạnh cũng hay à, trộn với sữa chua để cho con dùng mà hình như nãy giờ chúng mình cứ tâm sự mọi người quên mất là hôm nay sư ti mới uống có một lần nhỉ thì bây giờ uống thêm một lần nữa nhá ok thì bây giờ à, mẹ hạnh sẽ à, pha thử à, để cho các bạn xem sự tiện lợi của cốm này nha mẹ hẹn pha cho siêu thị uống hôm nay nhá hôm nay siêu thị mới uống một lần đúng không nhìn màu đẹp. ừ, đẹp ha màu cốm mà đấy tự nó tan luôn thơm thơm nhỉ thơm không rồi đây mẹ mỗi mẹ pha đẹp. này các bạn thấy không rất là dễ sử dụng nhá à, sau khi hòa tan thì nó sẽ à, trong nước á, nó sẽ có cái màu xanh nhạt nhạt như này này đó và bây giờ hạnh sẽ cho bé Suti à, dùng thử nào Suti uống đi con ừ, okay, uống đi con rồi À, rất là dễ sử dụng và không mọi người à, cốm trị não G-Brain là dạng thực phẩm bổ sung khá an toàn và lành tính nên Hạnh hoàn toàn yên tâm khi cho con sử dụng hàng ngày <laughs> ngon không con? Thế à, bây giờ hình như Suti đến giờ về học rồi đúng không? Thế con lên con học bài nhé. Dạ. Ok, bye bye Suti. À, con cầm luôn cái ly ra cho mẹ. <laughs> rồi. Đấy, và Hạnh cẩn thận đến mức là tìm hiểu thông tin trên mạng để Hạnh thuộc luôn ờ, các thành phần của sản phẩm cốm này luôn á. Để bây giờ Hạnh chia sẻ cho các bạn một chút nha. Rồi, để chia sẻ chính xác hơn Hạnh sẽ đọc từ hộp này. À, thành phần của à, cốm Gibran thì gồm có bột chiết xuất tảo spirulina, rồi có DHA, có chiết xuất quả ốc chó, có chiết xuất của bột yến mạch, có chiết xuất của cúc tím, có colostrum, có kẽm gluconate, rồi có vitamin B1, B6 và vitamin A. Cốm trí não G-Brain thì có thành phần chính là tảo xoắn spirulina được nhập khẩu chính ngạch từ trang trại tảo xoắn lớn nhất tại Hoa Kỳ và lại được ờ, Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép nên có rất là nhiều bà mẹ có con từ 2 đến 18 tuổi tin dùng. Ngoài ra thì ờ, khi tìm hiểu thêm về sản phẩm thì Hạnh được biết là các thành phần đều được 100% chiết xuất từ thiên nhiên và hoàn toàn an toàn cho trẻ em và không có tác dụng phụ ngay cả khi sử dụng một thời gian dài. Đó, và các thành phần trong cốm chinachibrain thì ngoài tảo xoắn spirulina thì còn có chiết xuất của hạt óc chó này, DHA này, yến mạch, chiết xuất của hoa cúc tím, của các uh, vitamin uh, B1, B6, B12 và kẽm. Uh, ờ, những thực phẩm này thì đều nằm trong danh sách các thực phẩm tốt nhất cho não bộ, giúp tăng cường hệ thần kinh, thúc đẩy hình thành các tế bào giúp cho não bộ hoạt động nhanh nhạy, và thật may mắn là trong cốm trí não Chipren thì đều có tất cả các loại thực phẩm này và thì cũng không phải đắn đo suy nghĩ về dinh dưỡng cho con hàng ngày nữa. À, đặc biệt thì cốm Chipren còn chứa lượng DHA theo tiêu chuẩn khuyến nghị của uh, hu à, từ tảo xoắn spirulina thì đây là loại tảo được coi là siêu thực phẩm dinh dưỡng của thế kỷ 21. À, DHA tự nhiên là thành phần quan trọng nhất để phát triển trí thông minh của trẻ nên là các mẹ cần lưu ý khi chọn mua các sản phẩm trí não cho con nhé. Và um, DHA từ tảo thì sẽ tốt hơn là DHA từ cá do DHA tự nhiên của tảo thì sẽ tinh khiết hơn, không bị lẫn các tạp chất và không có mùi tanh giống như là DHA tổng hợp từ cá. À, ngoài ra thì lượng DHA từ tảo xoắn spirulina trong cốm trí não tree brain thì cao gấp 4,5 lần dầu cá. Thì nên đây là sự lựa chọn thông minh dành cho các bậc cha mẹ muốn con phát triển trí tuệ nhanh chóng một cách tự nhiên và an toàn nhất. Và mặc dù sau 2 tháng cho con sử dụng sản phẩm, kết quả cũng tốt hơn trước nhưng mà hiện nay thì Hạnh vẫn tiếp tục cho con dùng thêm để duy trì hiệu quả và tăng cường trí tuệ và thể chất cho bé nữa. À, sử dụng một thời gian như vậy thì ờ, Thúy Hạnh hoàn toàn yên tâm bởi sản phẩm này là thực phẩm bổ sung an toàn hơn rất là nhiều các thực phẩm chức năng hay là thuốc khác À, vì vậy thì à, có thể lựa chọn cốm trí não tree brain để thay thế cho những loại thực phẩm à, bổ não hàng ngày. À, bởi để có đủ lượng DHA và dinh dưỡng mà não bộ cần thiết trong một ngày thì mình sẽ phải cho con ăn nhiều món ăn khác nhau với một lượng khá là lớn à, điều này thì sẽ khiến cho con dễ bị tăng cân này <laughs> như là City đó đợt này tăng cân hơi nhiều nên là hạnh cũng muốn cái sản phẩm này thì sử dụng sản phẩm này thì sẽ giảm cái sự tăng cân của bé và bên cạnh đó thì cũng sẽ không có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé nữa rồi và như vậy thì à, chọn cốm à, G-Brain cũng là rất là hợp lý phải không nào các bạn? Hy vọng với những chia sẻ này thì các bố mẹ sẽ có thêm những góc nhìn mới khi mà quyết định lựa chọn những sản phẩm giúp con phát triển trí thông minh một cách an toàn và hiệu quả nhất. À, thì hãy xin chúc các bậc cha mẹ sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn.